Đến với phòng đại lệ thiên tử xin chào người dân của ta Nay đến với phòng đại lệ thiên tử quay đường nít là Ngọc Cộng bên đây Trên những quạt là thòn 259 Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh để giúp cho đến với phòng thiên tử sớm nhận một quả khen Bây giờ uh, đến uh, Ngọc Cộng bên đây Những quạt là thòn 259 uh, Qua tương lai chính thức Bây giờ qua tương lai nè Bây giờ qua tương lai nè đó thấy chữ ờ, tương lai không qua tương lai chính thức nè nhớ like chia sẻ ủng hộ kênh chế phật thiên tử nha ai à, là fan một của linh chế phật thiên tử xin hỏi bình luận mắc gì đó à, qua tương lai nè thấy không qua tương lai nè qua tương lai chính thức luôn á nhớ like chia sẻ ủng hộ đến gia thọ lê thiên tử hiền. tên gia thọ lại là thiên tử chơi ngọc cộng online nhưng hoặc là thọ 259 ờ, qua ờ, tương lai chính thức đó chính thức qua tương lai nè thấy không thấy qua tương lai chưa nhớ like chia sẻ ủng hộ đến gia thọ lê thiên tử hiền. cảm ơn uh, cậu đã đến giúp chúng tôi chúng tôi đang bị bọn uh, bọ uh, hung bao dây chúng đông đến ờ, hàng trăm con hãy giúp uh, chúng tôi tiêu diệt uh, bọn chúng nhớ like chia sẻ ủng hộ đến nhớ khỏi tương tử đó qua tương lai thấy không à, Ngọc Hồng à, online thọ 259 qua tương lai chính thức ạ à. nhớ like chia sẻ ủng hộ đến gia khoản tương đỡ nha lưu số ba bảy thân chính là ta tôn ngộ không chính là ta gia cái luận chính là ta lưu bom chính là ta lưu số má chính là ta gia nam chính là ta chỉnh là thánh nhân chính là ta nên gia thoại thiên tử thiên tử quần đế thường đi ông ta lớn nhất của ngọc hoàng thường đó cho đồng quần nhớ like chia sẻ mọi người gia thoại thiên tử nghe hãy đến gia thọ lại thiên đổi ra nó có hay không nhớ like chia sẻ ủng hộ đến gia thọ lại thiên đổi nha nếu như nghi thần nói tên của nghi thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận lúc ra nhận được ba mắt tới chừng đó nghi thần nói tên cũng không có muộn nếu như ngài thiên tử chính thức là đến gia thọ thiên tử thiên giới tới chừng đó ngài thiên tử sẽ nhận lúc bạc mang tên thiên tử nghe số r là thiên tử nghe đừng đợi tên nghe tôi đi thiên tử ngàn ngàn không tin nhớ like chia sẻ ủng hộ đến gia hội thiên tử nghe mừng quá qua à, hai năm chín qua được tương lai mừng quá nhớ like chia sẻ ủng hộ đến gia thòn thiên tử kênh để Thòn lại là thiên tử chơi Ngọc Lòng Online Thòn 259 à, ờ, qua tương lai chính thức Nhớ like chia sẻ ủng hộ đến nhà Thòn thiên thương khen Tự giờ về sau gọi mình là đến nhà Thòn thiên tử khen Thôi hẹn gặp mười sau hẹn gặp mười dân bắt đầu sau à, ờ, Đến nhà Thòn lại thiên tử ờ, cáo cá từ Bye bye uh, Thăng